Dạ, à, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì ờ, cũng ờ, nhân dịp lễ 2 tháng 9 thì Phước cũng chúc cô chú, anh chị và các bạn à, một ngày lễ vui tươi nha à, Bên gia đình, với người thân Chắc mình cũng đi du lịch, đi dây lễ đồ nhiều phải không ạ? Còn riêng Phước thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi thăm các cụ già neo đơn Và hôm nay thì mình sẽ thăm à, tiếp tục là bà Năm Bà Năm Đắc, cụ bà bán rau tại uh, phường Lái Hiếu uh, của uh, gì uh, tỉnh Hậu Giang dạ con chào bà Năm rồi gửi vào cái cái mic đeo nha để nói chuyện cho nghe nó rõ cái cái, micro thôi à đây con gắn vô đây con gắn cái micro vô để nói chuyện gắn vô đâu gắn vô cái cổ áo bà nè rồi vậy thôi rồi vậy thôi để con lấy cái ghế nha ừ nhắc ghế ra ngồi đang làm gì đó bà năm đang ba quần áo đi ruộng nè trời ơi ngồi ờ, hút mấy cái này phơi hay vậy cái để cho cậu ngồi nữa dạ để đi con lấy một cái nữa cho thằng em nó ngồi Má mới đi ruộng về hay gì vậy ruộng đâu trời đau mấy bữa gài cũng chết rồi nè ruộng mấy bữa gài đau nằm dịch bại vậy nè có cái ổi nè ừ ăn ổi chua bả rồi có trên này ở trên này chua ừ Thì sao trái xin cái nha cái này sao thấy nó mềm mềm vậy bà ừ chua chua ăn chua cái nào để ăn đi nó kêu tôi chặt tôi tiếc rồi để cho để cái này có thuốc trừ sâu vô không ờ, bà năm hả có bỏ thuốc trừ sâu vô không cái không, không trời ơi mình ờ, trồng ăn mà sâu gì đâu có sâu kia gì đâu có như gà nằm lúc lại mới tối rồi không không có đâu không cũng ngon ừ. chua ừ. chua ừ. không có giờ đâu giận gà đâu chèo chảnh đẻ đâu vậy để nó đẻ đây để nó đẻ chỗ khác thì nên nó nó đâu có đẻ được ý ý ý là ý nói là nó trèo lên đó nó đẻ luôn hay sao ạ à? ừ nó nó đẻ rồi cậu cậu không cho nó đẻ đây nó cho nó đẻ mà vào à. bụi chứ mất hết mất trứng hết rồi nãy bà nói là mới đâu về đi chích thuốc hột dưa đi chích thuốc hả ừ bệnh mấy bữa rồi sao cái đùi để đâu mà đè lên cái mặt chứ vậy <laughs> đè lên mặt cấm chứ chân cái vỏ sao trời ơi nó, nó ờ, bây giờ không biết sao hết nè nó nhức cái này gì cái chốt đâm rồi cái dưới này nó tê hết trơn cái giò này rồi chiếc mấy ngày thấy đỡ đỡ rồi mấy đứa nhập viện ờ, nhập viện không mướn người ta dĩ nhà không được người ta nhập viện ờ. chứ phải nhập viện chừng người bữa gì hết có tiền không đòi nhập viện bệnh viện đâu có tiền à, quên bệnh viện ở chỗ à, thì sàn A bảy đó là nó hỗ trợ chỗ. người già miễn phí chỗ là trước con thăm bà chứ gì ừ, ừ, ừ, vậy ừ, ừ, bệnh viện đó mấy cái hộ tá với lại bác sĩ họ ok vui ừ. vẻ vui tính với lại thấy chúng chăm nom cho bà dạ, quá nó dứt cái giò này như cá chốt đâm gì rồi nó tê với ngày này đi không được ờ ừ. lớn tuổi mà ai không vậy không có hồn nào gì không có gì mà sao vậy đó thì phải gọi lúc đó giờ không bị thì giờ lớn tuổi già rồi phải bị để uh, kêu nó ờ, chở đi uh, ra nhà thương thôi không biết làm sao đây rồi uh, cơm nước rồi vẫn ăn uống rồi bình thường chứ khỏe ừ. khoắn đâu không Hả? ngoài cái giò ra còn gì nữa không ăn cơm có chén à Chén hả? Ăn không vô. Ừ. Lớn tuổi rồi, 90, 91 gì rồi. Thuốc thì nhấp nhôm hết trơn. Thuốc không à hả? Thuốc Ghé bà cụ nào cũng vậy chứ toàn là thuốc than không à. Thuốc không nhấp hết trơn à. Ai cũng có gỗ thuốc gì ha. Ở nhà mẹ ừ. con cũng sáu mấy tuổi ba cũng có gỗ thuốc cái vậy nè. Ừ. Thuốc nôm vậy à. Thuốc rồi nôm mà. Trời ở đây cũng ăn trầu nữa nè. Ăn trầu. Hình như là mới ăn đây hay ăn lâu ta? Đợt trước con lúc đó giờ đâu thấy đâu ăn <laughs> lâu rồi đã không có cậu Tại mấy đợt ờ, rồi chắc không thấy quá ừ, ăn lâu rồi ờ rồi nhất cái giò đi không được cái gầu cũng chết Hồi lễ gì tính đi du lịch đâu chơi không à, bà năm lễ đâu lễ hạn chính hả ô đi gì nấu rồi đi đi du lịch đi không nổi đâu cũ <laughs> ông nào đó đi du lịch người ta chơi cây để thì nguy hiểm quá vậy để gà gà hả ừ. giờ nuôi được mấy con rồi bà năm đừng năm nó con rồi đẻ đó lượm trứng bán à. mỗi giờ phải nó đau đỡ quận này dứt cái này đi thôi được nếu mà chứ. lỡ vậy thì giờ bữa nay nè con ghé lại nè cũng có được mớ, tiền nè mướn người ta đi rồi ông trọng chăm sóc nó đỡ tốn ở đây à, bữa nay có à, cô à, tiết đòn ở bên mỹ á, gửi cho bà hai triệu ba trăm usd còn đổi ra luôn hai triệu ba à, trao cho bà nè đây nha hai triệu ba một triệu hai triệu hai triệu ba vô mánh rồi có tiền đi chơi có tiền đi, chơi lễ rồi nhưng mà mình chơi chỗ khác chơi lễ trong bệnh viện đi chích à đi nằm nghe thương được chứ không có đi lễ đâu thì đó ý con nói là mình đi chơi lễ trong bệnh viện ừ. <laughs> mà nó không xin chứ phải nó xin chết dạ, rồi có gửi lời cảm ơn à, cô đó giờ không cô tuyết đòn cô tuyết với chú Dương Nhân Định giờ gửi lời à, cảm ơn vợ à, chồng cô chú đó đó gửi hỗ trợ cho bà đó ừ, dạ. nó giao quá rồi thì giờ à, cứ ờ, ta cho tiền thì mình cứ cảm ơn thôi bình thường ừ, chứ cảm vậy ơn. thôi đơn giản vậy thôi cảm ừ, ơn cảm hỗ trợ cho mình vậy thôi có tiền chích thuốc rồi vậy đó mà ừ cảm ơn cô với cậu <laughs> rồi vô bệnh viện ngã bảy rồi vô chổng chích vô làm chống một lần cậu thấy đó biết rồi cũng biết bệnh viện rồi nhưng mà giờ là mình thuê xe hay sao hay là ta chở ra ngoài hay sao mình, mình nước ra chở khoảng 50 ngàn 50 ngàn về 50 ngàn chích thuốc thì miễn phí thuốc miễn phí rồi cũng được đi về 100 nhưng ừ. mà chích mấy lần mấy ngày có chích là mũi nào chưa chưa chưa có đi chưa có đi hả ừ. vậy người ta đi chích đi cái đâu bữa nay có tiền giờ vô rồi bữa nay vô rồi bữa ừ, nay vô được hai triệu mấy rồi bữa nay có tiền đi được rồi em ơi ừ, không là không có nhưng mà tất tất tiền kỹ nha đâu không nghe ra thuốc ấy cho tôi thuốc gì cái gì đau à? nhất hả <laughs> hết rồi hút nó hết rồi giờ đang chờ sản xuất mấy gài cô chú cũng mua nhóc bây giờ mà còn đâu phải còn lần đem xuống cho dán hả? hết luôn rồi thuốc dán giờ không còn nữa ừ. thì hồng một hồi nữa thuốc dán ở đó cô con hết rồi nhưng mà một hồi nữa mình á mình ghé chỗ trong bệnh viện mình có chích á mình ghé chỗ thầy thuốc tây mình mua mấy thuốc dán salon bát ăn cọp mình dán cũng được ừ. tại thuốc dán thuốc dán bữa hổm không cho bà cũng là thuốc dán cọp ừ. chứ không phải mà, mà dán đỡ lắm cọp. đỡ nhất á dạ còn cọp. cái chân nhóc đi không có được mấy mấy thư giãn có mấy ngàn à ừ. mình sẵn mình mua luôn nói chung là thương có bán không có trong tiệm thuốc tây á tiệm thuốc tây mình mua mấy ngàn à ừ. một ừ. uh, như mấy ngàn đó là được hai ba miếng mình lột mặt trước mặt sau nhưng mà dán dán nó khỏe từ hồi còn cái nhà tôi tới giờ nó rút sổ luôn nó không cho tận đi luôn <laughs> nó nói là tôi giàu có nhà giàu giàu rồi phải không ừ. thôi kệ đi cho tôi phải chi trả cho tôi đó okay, kệ đi chứ giờ biết sao giờ thì uh, rút cô của mình mà ta chuyển cho người khác mấy giới có gì đâu mấy giống như là cái uh, theo uh, như con biết sơ chẳng hạn như một uh, xã khu vực phường thì chẳng hạn như họ uh, có chỉ tiêu như là được uh, 50 phần hỗ trợ thì giờ uh, rút bà ra thì giờ uh, lấy cái phần của bà nhường cho một cái người khác thì họ khổ hơn sao với lại bà giờ thì cũng có tiền cho tới lui còn nhiều người thì người ta đâu biết đâu trời ơi quay tiến lên có cậu à, nữa trong nhà thương nữa có hả có ừ. xem rồi hả ừ, nhỏ với nó quay hết kêu chú coi rồi <laughs> ha ừ nó quay có cậu tôi lúc ở nhà chưa mới thương. ở nó chưa cất mà ừ lâu rồi ừ, mấy ừ, năm rồi nó quay à, vô biết đó tôi dạ. nói sao mà vô biết được tụi ra làm cái gì đó mà năm nổi tiếng mà mà năm đất mà bà bán rau ngay chợ uh, ngã bảy mà ừ. tại uh, đường uh, gì phường lấy hiếu thì sợ ngã bảy đi, đi, đường đi. nguyễn trung trực quên chết cha đọc cái số nhà rồi lỡ rồi nữa rồi cho tiền bà bọn ác nó canh me lại nó lấy nữa có tiền kỹ nha <laughs> ừ. vẫn lần nào cũng vậy cho tiền mà xong cất kỹ nói chung á là con về rồi thì tiền của bà bà cất ở đâu mình nên bà biết thôi ừ. không tin ai chứ ai cho tiền thì lấy thường thường á như là giờ nè bữa nay nè nghe bà nói thấy không bà cần salon bát tuốt dán dầu cái lời nó cho mấy cái đó cái nó dán cho bà ngủ mê môi tiền mà hết nhưng mà giờ chung quy là đừng để trong mình cất chỗ nào mình nên mình biết thôi ừ. nha ừ ờ gì đó ờ, có nhiêu mà giờ lấy hết trơn à 500 ngàn nó cũng lấy nữa nó chi mà giờ là hai triệu mấy chị ra mà tí á? không bây giờ là mấy người lớn lớn đàn bà đàn ông gì mình nói chung á là mình không có tin ai hết á ghé cho tiền thì lấy rồi sau khi cho cho thì lấy còn chẳng hạn như ờ, hỏi tiền bạc đổi gì á thì thôi không biết không ừ. có vậy thôi ừ. cất đi con ừ. nói thiệt mất ổn lắm tại vì tiền cô chú anh chị ờ, cũng làm cực khổ rồi họ nhính ra ừ, nhiều mất cái, nhiều cô <laughs> nhiều chú ừ. chẳng hạn như cô chú này bên đó là cũng là tám mấy tuổi rồi đó ờ, nhờ họ là nhờ là một tháng họ có cái tiền hỗ trợ của bên uh, chính sách của bên nước ngoài á giống như hỗ trợ người già hay là bảo hiểm như đó con không biết nhưng họ chích cái phần đó ra là họ cho chia sẻ cho bà thấy thương hoàn cảnh của bà bởi vì mất ổn với lại giờ mất là nghĩ đi hai, hai triệu mấy Rước mình làm gì có à. tiền đâu ừ, ngày mấy chục ngàn như cả cậu đó cũng như cậu ha cậu quậy cứ bị vậy hả cái cậu thấy tôi đi thuốc á cậu lại cho tôi 500 tôi mừng Ồ, hết cho 500 mừng ha ừ, cho tôi 500 cái à, ở bến đường hỗ trợ đó cho người già với, ờ. à, với à, đi không nổi gì đó dạ. cái vào cái cậu cho cậu cũng như cậu vậy nha dạ. cái quỹ lớp lại cho tôi 500 tôi mừng hết biết luôn rồi <laughs> bữa nay vậy cho vậy mừng không mừng cho tiền mừng lắm chứ cho tiền không mừng nữa là thôi luôn à <laughs> cho tiền mừng nhớ chứ có tiền mới đi trời giờ không hái rau được đâu cậu hái cái gì nữa người ta lớn tuổi rồi hái gì nữa có đi nổi đâu giờ cẳng cái gì đâu có đi thì coi coi có cô chú nào nếu thương hoàn cảnh bà gửi cho bà thì con xuống con đưa cho bà ừ. để cho bà có xây xây sở ừ. xây sở mà thuốc men thôi chứ giờ ăn uống có nhiêu đâu ăn không có nhiêu ăn có hai trái cua mà không vô dạ ăn cháo thường nấu cao bà cụ nào cũng vậy chứ giờ bắt đầu lên hàng chín hàng trăm tuổi ai cũng vậy đâu còn cơm nước gì nhiều nữa ừ. thuốc là nhiều bây giờ cho đánh đi già đó có rồi có tiền già mà bà ừ. có ừ. mà được uh, ờ, hồi mua là cái cho hai trăm bảy nha hai trăm bảy bây giờ cho ba trăm sáu ồ lên hả ừ. lên ba trăm sáu cũng được rồi bù qua phần dạ. kia ba trăm sáu thì mỗi ngon. tháng thu bốn chục bốn trăm gì đó dạ thiếu cái kia cái kia mình thắng tới bốn bốn thì đó à. lấy cái phần kia là nhường cho hoàn cảnh khác rồi ừ. tại vì giờ mình cũng ờ, đỡ rồi đỡ ừ. khó khăn rồi ừ, thì giống là... như con nói với bà đó thì cái chỉ tiêu á, một khu vực địa phương á, là chẳng hạn như họ có chỉ có được 40 phần 40 cái hỗ trợ cho 40 cụ thì bây giờ có một cụ nào được người khác lo thì họ cũng cảm ơn họ thấy đỡ mừng cho cụ đó xong họ lấy cái phần đó họ chia cho cái cụ khác để cái cụ khác ổn hơn ừ. chẳng hạn như ờ, giờ mà một một nè bà lấy 400 đó với lại bà lấy cái nhà gì bà lấy cái nào bà lấy cái nhà đúng không ừ đừng cái kêu cầu đừng tránh được cái nhà để gì tôi xài hàng không ta, để để tiền để tiền như vậy thì ừ, ta cũng ờ, người ta không ta cũng không cho không cũng không cho đâu ta biết ừ. ta cũng đăng lên mạng con báo thì ta biết bà không có tiền cũng vậy nó dù đó trơn à nó chung sao không vậy nhưng mà có cái nhà nó sẽ ấm cúng hơn chẳng hạn như mình ôm đóng mình tiền à, để tiền mà chị bệnh rồi vậy đó có đau thì đợt trước cũng còn dư tiền để bà xài lặt vặt tới giờ có hết đâu thì cũng không ý con nói hàng tháng giờ cũng cho tiền lại gai lại gai cũng hai ba năm nay mà ừ. bây giờ có tiền này cái ờ, mua khúc duy trì nữa từ me chợ đặng dí lại làm ừ. gì cái hàng ăn trộm sợ ăn trộm hả sợ là ăn trộm nó không đâu có lấy đâu nó lấy nó lấy cái gì của bà anh giờ trời nó vô nó gà bắt gà hả không có đi nhà thương nằm gì mất người cũng gà mấy đẻ. trời ơi ghê vậy đi nằm nhà thương mướn người ta ngủ dưới nhà ờ. chứ không ờ. phải bỏ không rồi tối ta đặt ngoan cho mình à, ờ, đi chuyến mỏm ờ, nửa tháng thì anh ăn 500 500 ngàn ừ. ngủ đêm giữ nhà mà cuối cùng mất gà luôn ừ, bằng ngày không biết ờ. còn đêm tối là ngủ gì rồi thắp nhang rồi gì ờ, giữ mấy đốt nhang rồi cho nắm ừ. cúng nhà cửa ừ. trời ơi chứ bỏ không ai coi gì mượn con cháu gì mượn không nó lưỡng bò đi ra bà mần tôi tôi tôi coi nhà cho bà mận gì kêu bà ra mận gì chứ mận cỏ mận nãy cái trời ơi bà về mận gì nói tôi mận gì nói mà mận kêu người ta mướn tôi tôi còn không mặn thua rồi thôi giờ uh, tiền uh, cũng nhín nhín nhín nhín nhín nhín lợi thuốc men mà con nghĩ là bà à, trời ơi, có tôi, xài, tiền đâu tôi ăn à, xài tiền lắm tôi bà tôi biết mà nhiều con à. nhìn con nói chuyện con biết bà mấy năm nay con biết ừ, mà có ăn uống gì thuốc là nhiều đó nha ừ dạ. thuốc là tôi sống vì thuốc đó không có thuốc là tôi chết á tôi mời ừ. thuốc chiều thuốc cũng mời thuốc chiều thuốc ngày hai cửa thuốc ngày hai cửa thuốc ừ. lớp chi nhà thương lớp mua tư ở ngoài là hôm qua đi là cái cái đùm này là hai mà thường bên ta ta cũng cho mình à, ta phát phát thuốc miễn phí cho mình cũng một mớ mà phải không hôm qua bao nhiêu mà bà quốc tôi à, tư đó nha hai trăm rưỡi nha hai trăm rưỡi nhiều thuốc để hả ừ nhiều thuốc đó mà tôi uống mấy lần rồi đó là một một lần uống là một bọc luôn hả gì hay Không là lấy lần viên viên viên viên cái viên viên chứ uống bọc ơi, uống cái viên viên gì đó hai trăm rưỡi bạc hôm qua tôi hai trăm rưỡi bạc à. về là uống bao nhiêu ngày hết bột nó uống 5 ngày 5 ngày hả 5 ừ. ngày hai trăm rưỡi ngày vậy tính ra 50 ngàn tiền thuốc ừ. mà này uống liên tục hay là bệnh đồ gì mới uống thuốc uống liên tục uống liên tục nó chuyên về cái gì chỉ cái gì nhức mỏi mệt đồ đó ra tiệm thuốc tây mình kêu người ta lấy ờ, thuốc gì đó tiệm hả? cái chích tư á ờ, à, cái tiệm chích ở ngoài hả ừ, rồi đó. đợt này là mình tính vô bệnh viện chích luôn mình tính vô bệnh viện không tốn tiền à ở ngoài tốn tiền quá phải không ở ngoài tốn tiền quá vô bệnh viện đó, có bảo hiểm mà phải không bà có bảo hiểm mà có bảo hiểm với lại có bệnh viện nghèo. À, có sổ nghèo mà, mà mấy chứ trước ha nằm việc có tiền ha dạ. còn chuyến sau này ờ, nằm gì không có tắc nó rút sổ đâu còn ừ. trước về được hỏi này phải có ờ, có muối, muối nữa ăn nó mới đã nè muối là lại lấy đi đâu dạ. nè nè cái hũ là cậu cậu cũng gió cho cậu lấy ra trong có hủ ra hủ rắn bự không á hả ừ, ừ sao quá vậy ngồi đây đi ngồi đây đi để con lấy cho dạo lên đi mới được Ừ. cái dạt ừ. cái dạt còn chắc mà phải không cái dạt này còn chắc trời ơi mua muối hộp. ừ, đúng hột đúng mà. muối luôn à trời ơi đúng muối luôn <laughs> đây từ từ từ từ từ từ để bước xuống dạ. cùng một chấm muối hộp này ngon lắm liêm ăn nữa bé ăn cô trái nào vua bé ăn không có rồi không có đâu có phúng ban gì mấy đứa đó là chặt con canh thử có dồi không mấy đứa là chặt tôi không cho tôi ra dạ dạ cô tôi để à, để để trái ăn cái rồi chặt cỏ tôi không cho còn chút bể không ừ, có chắc thì à, phước à, cũng xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, hẹn gặp lại ở tiếp theo ừ. cũng cảm ơn cô tiết đoàn chú định hỗ trợ tháng này cho bà cảm ơn Chồng à, cô chú ừ, cô, cô chú, chú Tiết Đòn và Dương Văn Định Tiết Đòn Dương Văn Định <laughs> dạ <laughs> ừ. rồi. Ờ. chào nha bye bye và hẹn gặp ừ. lại cô chú ạ à. ừ.